Hai, hai, hai, các bạn có thấy gì không? Các bạn có thấy gì không? Bây giờ mình sẽ làm video về một nhân vật gọi là nhân vật thì thì trong tác phẩm bệnh nhạc của Kim Lân. Rồi mình sẽ cho các bạn xem ảnh minh họa. Đó, các bạn nhìn đây. Nhìn thôi mình chưa cần biết nó như thế nào mà mình nhìn rồi tới hồi mình sẽ biết nó như thế nào thôi. Đó này luôn. thị đầu tiên và giới thiệu á, chính là thị là một người không quê quán không nghề nghiệp gia đình và tên tuổi cũng không có hay các bạn thấy nghèo không tên tuổi mà cũng không có là còn cái gì và qua tên gọi vợ nhạc thấy được sự rẻ rúng và của con người trong cảnh đói thì chính là nạn nhân hiện thân rõ hiện thân đúng ngoại qua ngoại hình thì quần áo tả tơi như ổ đĩa gây sọt khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ có hai con mắt cái ngực gầy lép nhô lên đó là một ngoại hình không mấy dễ nhìn là hiện thân của sự nghèo đói khốn khổ với cách sử dụng hình ngữ so sánh chị trong trong chả khác gì một con ma đói đó là một con ma đói mà mình ví thị như một con ma đói này, các bạn đó mình ví thị như là một con ma đói ma đói Luffy phải không các thị đó khi mà Luffy đói cũng như thị đói như thế này làn da khô xám xịt hai mắt không còn qua slide mới qua tính cách thì đầu tiên á, tính cách của thể được bộc lộ qua hai lần gặp chàng đó hai lần luôn lần đầu tiên mà là khi nghe thấy câu họ vui của chàng thì đã vui vẻ giúp đỡ liếc mắt cười tít đây là sự hồn nhiên vô tư của một người lao động nghèo trong học vì thế nhưng trong xã hội thì là khác nha lần thứ hai thì hai cái mặt thì sân sỉa chạy rầm sập công cớn đứng trước mặt chàng đón, đón đã khi được mời ăn đã từ chối ăn chầu để được ăn một thứ có giá trị hơn thì biến đùa thành thật thậm chí gợi ý để được ăn một chập bốn bát bánh đốt và mà chẳng hề ngại ngùng và lại còn đồng ý ý theo không chàng và làm vợ lúc này là các bạn biết gì không đó là thì đang hy vọng đang gieo hy vọng cho mình là chàng là một người giàu có vì trong ngặt đói mà sẵn sàng đãi mình bốn bát mình đúc đúc để và trong trường hợp này thì thì thì đói đến mức mà không còn cái liêm sĩ luôn đó các bạn đó đó trong cái cái cảnh đói nghèo thì người ta chẳng nghĩ đến cái gì được nữa sự nghèo đói cũng quẩn đã che lấp hết cả sự liêm sĩ sĩ diệt người ta hết rồi đây cái đói cái khổ không chỉ làm biến dạng ngoại hình mà cả mà cả nhân cách của con người khiến người ta mất đi cả lòng tự trọng sĩ diệt e thẹn thẹn thẹn thì thì vốn là một con người phụ nữ nữ chấp nhận là một người vợ nhặt trong trường hợp này thì thì thì chính là thiệt thân của những người con gái mà không biết sĩ diện các bạn trong trường hợp này là là vì cái đói cái khổ đã bao trùm lấy người ta mà nên cũng thông cảm đây đây là ảnh minh họa khi thầy cục chàng đi về nghe chàng đúng kiểu là mang tiền về cho mẹ đừng mang vợ về cho mẹ rồi tiếp qua những bậc thị thì diễn biến tâm trạng là trên đường về nhà chàng á thị rón rén e thẹn giống dáng vẻ của một cô dâu khi về nhà chồng khi thấy mọi người nhìn thì ngượng nghịu nghịu chân nọ bước díu vào cả chân kia đây sự nghiện ngẹn ngùng của một người ngã khi những đứa trẻ con gào lên đánh trẻ con con thấy lạ lạ chạy ra xem đứng dừng và đột nhiên có đứa gào lên hai vợ chồng các bạn biết là gì không đó là chính là trong vợ hai đó là cái này là là đọc lẫy là kia rồi khi về đến nhà trông thấy gia cảnh của chàng thì ném một tiếng thở dài thể hiện sự thất vọng nhếch mép cười nhạt nhẽo nhếch mép cười nhạt nhếch môi cười nhạt nhẽo các bạn hiểu là nghĩa là gì không là thì tự đặt cho mình một hy vọng hy vọng chính là chàng là một người giàu có để mình về đây mình được à, ăn ăn ăn sung mặc sướng đó là một hy vọng hy vọng thì không ai cấm mình hy vọng cả khi mà hy vọng mà bị dập tắt bị không như ý nguyện thì nó sẽ là thành thất vọng rồi các bạn xem tiếp nhé đã theo không về một người đàn ông xấu cha ế, ế vợ mà vẫn không sao tránh nổi cái đói đó là một sự tủi thân thân sự thất vọng ê chề của một con người đang, đang cố gắng cười gượng khi vừa về đến nhà chàng đón đã mời ngồi mà ngồi chị à, chị ta cũng chỉ dám ngồi mớm ở mép giường hai tay ôm khư khư cái thúng thể hiện sự ý tứ khi chưa xác lập được vị trí trong gia đình vì lúc này chưa gặp được bà cụ tứ nên vẫn thể hiện sự ý tứ của mình mình phải có sự công phép của mẹ chàng đã khi gặp mẹ chồng ngoài câu câu chào thì chị thì chỉ cúi đầu hai tay tay vân ve tà áo đã rách bợt thể hiện sự lúng túng ngượng nghiệp sáng hôm, sáng hôm sau cái gì cũng phải là phải là sáng hôm sau cả tác giả Kim Lân Lân dùng bút pháp thật là thú vị khi đã trở thành vợ của chàng và con dâu của bà cụ tứ thì đã thay đổi cùng bà cụ tứ bắt tay thu dọn quét tước nhà cửa sân vườn phơi phong quần áo làm cho ngôi nhà trở nên sức sống thì bắt đầu lo toan cho cuộc sống bằng sự vun vén và tình yêu của người phụ nữ nữ nữ chàng non thì thì hôm nay khác lắm rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực không không còn vẻ gì trao chát chọn lõn như mấy lần gặp gặp ở ngoài tỉnh chọn lõn là chính là sự đánh đá mà hoàn cảnh thì người ta sẽ đánh đá thôi với lại trong trường hợp, hợp này á thì thì đã bắt, bắt đầu chấp nhận chấp nhận hoàn cảnh này này vậy thì biết rằng nếu mà không có chàng cư mang thì thì thầy cũng sẽ chết đó giống như hai triệu đồng bào ta thôi lúc ăn cháo cá mới nhìn mắt thì tối tối lại nhưng vẫn điềm nhiên và và và vả vào miệng thể hiện sự nể nang ý tứ trước người mẹ chồng không buồn làm bà buồn không muốn làm bà buồn lẫn lộn nha các bạn đây đây chính là đã có câu dân dáng rất là hay á chính là là tôi ăn cơm cơm cho cho dù nó dở đến mấy tôi cũng ăn bởi vì đơn giản mà bởi vì tôi ăn vì tình người chứ không phải là vì nó ngon hay là nó dở cái đói có thể cướp đi nhân phẩm trong khoảng khắc nào đó chứ không thể bệnh viện cướp đi đi tâm hồn của một con người đó cái khúc này rất là hay thì chỉ mất uh, sự y, y tử chỉ lúc qua đói thôi chứ lúc mà lúc mà nhân phẩm của của, của thị thì vào sáng hôm sau thì không bao giờ có thể mất đi nữa không giờ cướp đi á tác giả kim lân thật là sử dụng ngôn từ rất là hay tác giả miêu tả thật tinh tế và cảm động diễn biến tâm trạng của thầy không ông không nỡ khoét sâu vào hoàn cảnh chớ treo của thầy chứng tỏ ông thấu hiểu tình cảnh tội nghiệp của người vợ nhạc vì hoàn cảnh xô đẩy khiến thầy trở thành kẻ công cớn chơi chẽn nhưng bản chất của thầy không phải là một người như thế trong sâu thẳm tâm hồn thầy vẫn khao khát một mái ấm ấm và thật may mắn và cuộc tới chàng đã cho thầy mái ấm ấy ấy đã đã lấy lại bản chất thật cho thầy thì vật thị đây là tóm lại lại nội dung nhân vật thị là nhân vật người vật nhạc là nhân vật thể hiện giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm tiêu biểu cho cho người những người nghèo khổ khốn cùng bị gai đói cả chết đe dọa dồn đẩy đến được đến bước đường cùng thì luôn khao khát hạnh phúc phúc cho gia đình định đem đến đến làn gió tươi sáng tươi sáng ấm áp áp cho gia đình đình anh chàng và cả người dân dân ở sống mù cư trong hoàn cảnh bi đát nhất trong hoàn cảnh à, khốn khổ khổ nhất nhưng người ta vẫn luôn nghĩ đến hạnh phúc tương lai tươi sáng sáng đây là phong cách của Kim Lân rồi đây bài học về nhân vật thị của mình mình rút ra được á, là đầu tiên là nếu bạn giữ vẫn được chân thành giữ vẫn được niềm tin giữ một thái độ đúng và nếu bạn có lòng biết ơn chắc chắn bạn sẽ đền đáp được xứng đáng giống như nhân vật thị á, thị á, cũng trải qua nhiều lần thăng trầm như thế thế về nhận về nhà chàng và bắt đầu chấp nhận và thì đã được đền đáp xứng đáng là có một người mẹ tốt như bà cụ tứ và một anh chàng chàng làm chồng chồng tuy khù khờ khờ ngu ngơ nhưng có một tấm lòng nhân học rồi thứ hai là luôn luôn luôn luôn có ánh sáng sáng đằng sau những đám mây đây là câu nói hay của ờ, Lusa May Ako và mình mình nghe đâu đó rằng là chẳng phải tận cùng của bóng tối là ánh sáng sao nên các bạn cứ hy vọng về một tương lai tươi sáng sáng mưa hoài cũng sẽ tạnh sự uh, sự thật có đôi đôi khi thật phủ phàng và và bạn phải chấp nhận nhận nó ngay thay vì tìm cớ để biến mình cho một người không đáng đó là sự thật và về hạt cảnh của chàng của thầy thì thấy hạt cảnh của chàng sự sự thật luôn phủ phàng đã khiến thị thất vọng về chàng chàng nhân thì cũng đã chấp nhận chàng và đã có hạnh phúc cuộc sống với chàng dù bạn có có lên đinh bao xa thì thì hãy thì hãy luôn nhớ rằng mình vẫn có một chỗ bình yên mang tên gia đình để trở về khi thị đã kết hôn với với chàng tuy không không lỡ, lớn nhân đã thành một gia đình dù đó gia đình như thế nào thì thị đã có một người gia đình đã trở về vì lúc đầu thị không có cả không có tên tên không quê quán thị là một người rất nghèo nghèo đến nỗi không có cái tên nhưng bây giờ thì đã có gia đình và thứ quý giá nhất của cuộc đời phụ nữ không cần phải nghiêng nước nghiêng thành chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời đây là câu mình đúc kết được được chính bản thân mình là phụ nữ thì không cần phải xinh đẹp đâu vì nhan sắc sẽ tàn phai theo thời gian nhưng nhưng, nhưng chỉ cần tìm được một người đàn ông vì mình mà làm bất cứ chuyện gì việc gì, gì tốt cho mình thì mình sẽ sung sướng cả một cuộc đời và mình học nhân vật thủy á, là đó là một đóa hồng sẽ đẹp nhất khi nó nằm chỉnh trọng trong một chiếc bình ở một nhà hàng sang trọng hay được bó cẩn thận trong một đó đóa hoa không hoa hồng đẹp nhất chính là khi nó cắm sâu rễ vào lòng đất mẹ dựa vào sức mạnh của bản thân để sinh tồn phát triển từ đó nở ra những bó hoa rực rỡ nhất giữa đất trời mỗi người phụ nữ trên thế giới này cũng vậy các bạn có đủ phẩm giá giá giá để trở thành những đứa học sinh đẹp và duy nhất nhất các bạn có đủ phẩm chất và tài năng năng để trở thành những người thành công những nữ hoàng trong cuộc đời của chính mình cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha